AZFIN xin giới thiệu khóa học phân tích và định giá cổ phiếu cao cấp. Đây là khóa học giúp bạn có tư duy và tầm nhìn lớn trong đầu tư chứng khoán, giúp nhà đầu tư có thể mua được những cổ phiếu của doanh nghiệp tốt với mức giá hấp dẫn. Một khóa học tuyệt vời mà nhà đầu tư không thể bỏ qua. Đây là khối kiến thức khổng lồ mà bạn có thể nhận được sau khóa học. Thứ nhất, phân tích đánh giá những yếu tố vĩ mô quan trọng đối với thị trường chứng khoán. Thứ hai, phân tích ngành trong đầu tư chứng khoán, tiềm năng tăng trưởng của ngành. Thứ ba, phân tích tài chính chuyên sâu về một doanh nghiệp, đánh giá lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, đánh giá tăng trưởng tương lai và dự báo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức, phương pháp RNAV và phương pháp EV-EBITDA. Khóa học được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tiễn của nhà đầu tư, lộ trình khóa học phù hợp kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành với nội dung khóa học như sau. Phần 1. Thấu hiểu sự vận hành của chu kỳ kinh tế và chu kỳ thị trường chứng khoán. Phần 2. Phân tích vĩ mô trong đầu tư chứng khoán. Phần 3. Phân tích ngành trong đầu tư chứng khoán. Phần 4. Phân tích doanh nghiệp trong đầu tư chứng khoán. Phần 5. Định giá cổ phiếu theo phương pháp PE lịch sử. Phần 6. Định giá cổ phiếu theo phương pháp PP lịch sử. Phần 7. Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức. Phần 8. Định giá cổ phiếu theo phương pháp RNAV, AV Abida, Capred. azfin cam kết học viên sau khóa học sẽ trở thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp, có cái nhìn sâu sắc và phân tích, đánh giá cổ phiếu chuyên sâu. Tham gia và đăng ký khóa học tại academy azfin vn ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Xin kính chào quý vị nhà đầu tư vào giữa năm 2022. Okay. Xin kính chào quý vị nhà đầu tư vào giữa năm 2020 khi đại dịch Covid à, bùng đến thì cũng xảy ra cái thị hiện tượng giá cổ phiếu bị bán rất là sâu và rất nhiều các cổ phiếu hấp dẫn. Vào cái thời điểm đó thì chúng tôi cũng đã làm một cái clip về top 5 cổ phiếu headroom nhà đầu tư nước ngoài hấp dẫn nhất à, từ đó đến nay đến tháng 9 năm 2022 tức là sau hơn 2 năm một chút thì trong cái danh sách 10 cổ headroom hay là 5 cổ thì được chúng tôi lựa chọn thì có cái mức tăng giá khoảng 100% bất chấp cái thị trường đi xuống rất mạnh mẽ từ đầu năm 2022 đến tháng 9 2022 này thì qua đó có thể thấy rằng cái chiến lược đầu tư đứng trên vai người khổng lồ mang lại một cái hiệu quả rất là to lớn đối với các nhà đầu tư. Chính vì thế cho nên vào cái tháng 9 2022 này thì chúng tôi quyết định à, làm thêm update về cái top 5 cổ phiếu được nước ngoài săn đón nhất được cuối 2022 để quý vị có thêm những cái thông tin, có thêm những cái kiến thức cũng như là có thêm cái danh mục để tham khảo cho cái việc lựa chọn đầu tư của chính mình. Thì sau đây là top 5 cổ phiếu được nước ngoài săn đón nhất năm 2022. Thì à, tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2022 thì đây là số liệu chúng tôi update. Thì đó là 5 cổ phiếu nào? Thứ nhất đó là cổ phiếu của ngân hàng Techcombank TCB. Thì vốn hóa hiện nay là 123.279 tỷ sở dĩ chúng tôi đưa vốn hóa ra ở đây để nhằm cái mục đích trong khoảng 2 3 năm tới, 4 5 năm tới. Quý vị có thể review lại cái clip này để đánh giá xem cái hiệu quả của top 5 cổ phiếu này đến đâu. Đúng không? Thì mức giá chênh lệch đối với những cái quỹ những nhà đầu tư nước ngoài lớn mua số lượng nhiều là khoảng 15%. Thứ hai là ngân hàng ACB thì vốn hóa cũng 77.343 tỷ thì cái mức giá chênh lệch thì cũng khoảng 15%. Thứ ba là tập đoàn FPT, lĩnh vực công nghệ thông tin. Vốn hóa hiện nay là 91.492 tỷ. Thì cái mức giá chênh lệch là khoảng 10%. Tức là ý là như này, nhà đầu tư nước ngoài họ sẵn sàng mua với giá cao hơn giá thị trường là cái mức giá chênh lệch này. Tiếp theo là cổ phiếu thế giới di động. Thì với cái vốn hóa đâu đó nó khoảng độ 122.000 thì đúng hơn thì mức giá chênh lệch khoảng 7%. Hay cổ phiếu PNG thì vốn hóa 27.798 tỷ thì mức chênh lệch khoảng 7%. Thì trên đây là những cái mức chênh lệch về giá chào mua các cái lô tương đối lớn đối với các cổ phiếu này. Còn các cổ phiếu này mà còn bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài với cái tỷ lệ làm cổ đông lớn thì thậm chí còn tranh hơn cao rất nhiều. Ví dụ như ngân hàng Techcombank hiện nay họ vẫn có thể nới room thêm khoảng 7% nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Thì uh, qua khảo sát, trao đổi cùng các tổ chức tài chính trên thế giới quan tâm, thậm chí họ còn sẵn sàng chi trả cho cái cổ phiếu này với giá khoảng hơn 100.000 đồng để có thể sở hữu được cái tỷ lệ phần trăm là cổ đông lớn cơ. Đó thì chúng tôi chưa tính đến cái chuyện đó. Thì trên đây là top 5. Vậy thì những cái cổ phiếu này có cái gì hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài mà lại được săn đón đến như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau vào chi tiết. Xin mời các anh chị. Thứ nhất đối với ngân hàng Techcombank thì đây là ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Thậm chí đâu đó có thể coi nó là ngân hàng số 1 Việt Nam tranh chấp với Vietcombank. À, về giá tranh thì là tranh cao hơn 15% so với thị giá ngày 20 tháng 9 năm 2022. Thì lý do vì sao nước ngoài trả tranh Thứ nhất đó là Techcombank phát triển rất vững chắc với cái hệ số K cao nhất Việt Nam khoảng hơn 16%, trong khi hệ số K yêu cầu của ngân hàng nhà nước chỉ là hơn 8% mà thôi. Đó, hay nói cái khác, một cái từ thuật ngữ đơn giản hơn đó là đòn bẩy tài chính của Techcombank là thấp nhất. Đâu đó với vốn chủ sở hữu khoảng hơn 104.000 tỷ đồng. Nhưng 100 nhưng tổng tài sản của ngân hàng này chỉ hơn 500.000 tỷ đồng tức là hơn 500 gần 600 ngàn tỷ đồng tức là cái đòn bẩy của nó chỉ khoảng độ hơn 5 lần một chút trong khi trung bình đòn bẩy của ngân hàng Việt Nam nó khoảng sấp xỉ 9 đến 10 lần còn đối với các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước như Vietcombank BIDV Agribank Vietinbank cái tỷ lệ đòn bẩy là lên đến 14 lần rất là cao còn Techcombank chỉ có nhỉnh 5 lần nó cho thấy rằng cái độ vững chắc và an toàn của công ty bên cạnh đó là cái việc ứng dụng công nghệ rất mạnh và đi đầu trong cái lĩnh vực này khiến cho các cái giao dịch online của Techcombank rất hiệu quả chúng ta có thể thấy số lượng nhân viên của Techcombank gần như tăng không đáng kể nhưng cái quy mô tín dụng doanh thu và lợi nhuận tăng lên không ngừng thì tính cho năm 2022 này thì chúng tôi ước tính Techcombank sẽ là ngân hàng đầu tiên có cái hiệu quả sinh lời lợi nhuận trước thuế trên mỗi nhân viên đạt trên 2 tỷ đồng và dự kiến nó có thể đạt khoảng 2,3 tỷ đồng một nhân viên. Thì đây có thể nói là một cái mức sinh lời trên mỗi nhân viên thuộc dạng cao nhất Việt Nam hiện nay. Còn trung bình đối với các ngân hàng khác thì đâu đó nó khoảng độ 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng. Tức là Techcombank có cái hiệu quả trên mỗi nhân viên gấp đôi so với các cái ngân hàng khác thì một phần lớn là nhờ ứng dụng công nghệ mạnh giảm bớt cái phụ thuộc sự phụ thuộc vào nhân sự rồi là nợ xấu của ngân hàng này là luôn nằm ở top thấp nhất Việt Nam với chỉ 0,5 đến 0,7%. Thứ hai, lợi thế huy động vốn đầu vào của của Techcombank rất rẻ với cái ca sao cao nhất Việt Nam tương đương khoảng 47 đến 50% thì giá vốn huy động của Techcombank đâu đó năm 2021 đến hết 2022 dao động khoảng 2.1 đến 2.3% mà thôi. Còn trung bình thì khoảng độ 3.2 đến 3.6%. Như vậy cái lợi thế giá vốn của Techcombank chỉ huy động bằng tương đương khoảng 60% so với trung bình của các ngân hàng khác. Và lý do thứ ba đó là định giá cổ phiếu này rất hấp dẫn với mức PB chỉ bằng 1.15 lần, PE bằng 6 lần và tăng trưởng rất mạnh mẽ trong tương lai lên đến 15% một năm. Nhờ vào mảng bảo hiểm của Techcombank thì cũng khá tốt, à, tín dụng tiêu tiêu dùng liên quan đến cái vấn đề à, đó là cho vay các cái cá nhân mua nhà vân vân của Techcombank cũng khá mạnh. Rồi là cái tăng trưởng tín dụng của Techcombank dự kiến sẽ là một trong những ngân hàng luôn được cấp tăng trưởng cao nhất ở Việt Nam nhờ vào cái hệ số an toàn vốn cao, nợ xấu thấp, đúng không Vân vân. Thì qua những cái này có thể thấy rằng đây là một ngân hàng rất hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Tiếp theo, đối với ngân hàng thứ hai trong danh sách này, đó là ngân hàng ACB. Thì đây là một ngân hàng cũng top đầu Việt Nam nó không phải số 1 nhưng nó là top đầu <coughs> thì cái ngân hàng này là ngân hàng duy nhất từ năm 2009 đến 2022 không cần phải huy động thêm tiền từ cổ đông để tăng vốn mà hoạt động vẫn hiệu quả thậm chí còn trả cổ tức tiền mặt khá đều đặn giai đoạn 2009 2015 thì giá tranh cũng khoảng 15% so với thị giá lý do hấp dẫn là gì một là quản trị rủi ro của ACB được đánh giá là tốt nhất Việt Nam với tỷ lệ nợ xấu luôn nằm trong nhóm 3 ngân hàng thấp nhất bao gồm ACB, Techcombank, Vietcombank. Đó, nợ xấu rất thấp, đó chỉ khoảng độ 0, trung bình khoảng dưới 1%. Thứ hai là về cái hiệu quả kinh doanh của ACB thì ACB thì vượt trội thì ROE của cái ngân hàng này nó lên đến khoảng 28% còn ROE tức là ROE bình quân thì nó cũng khoảng độ 24 25% một năm trong 5 năm qua về định giá của ACB thì rất hấp dẫn với PB bằng khoảng độ 1.5 lần PE bằng 6.3 lần và kỳ vọng từ 2023 ngân hàng ACB này sẽ có thể trả cổ tức bằng tiền mặt nếu ngân hàng nhà nước cho phép về cái triển vọng của ACB trong tương lai thì thứ nhất đó là các dịch vụ như bảo hiểm thì ACB luôn đứng top đầu rất mạnh, triển khai mạnh. Rồi là việc ứng dụng công nghệ thông tin của ACB không phải là đầu tiên, không phải sớm nhất, không phải nhiều, nhiều nhất, nhưng nó luôn là cái thằng ứng dụng hiệu quả nhất trên cái vốn bỏ ra. Đó thì đấy là đặc thù của ngân hàng này. Còn về tín dụng thì chúng tôi cho rằng sẽ tăng trưởng ổn định khoảng độ 13 đến 15% một năm. Từ đó khiến cho kết quả kinh doanh của ACB chúng tôi cũng dự báo có thể tăng trưởng khoảng 15% một năm trong 5 năm tới đó qua những cái thông số trên có thể thấy rằng ACB cũng là một cổ phiếu rất hấp dẫn thu hút được cái sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài là một điều rất dễ hiểu và có lý tiếp theo đó là về tập đoàn FPT thì đây là cái tập đoàn dẫn đầu về ngành công nghệ và viễn thông ở Việt Nam đối với mảng công nghệ thậm chí nó còn là uh, liên quan đến phần mềm ấy liên quan đến phần mềm thì đúng hơn còn công nghệ thì nó rất rộng đúng không ạ liên quan phần mềm thì nó là số 1 ở Đông Nam Á thì với cái cách mạng 4.0 đó rồi là với cái gọi là metaverse rồi vân vân thì cái chuyển đổi số rồi cái ứng dụng công nghệ là một cái xu hướng tất yếu trên thế giới à, và FPT là một cái doanh nghiệp hàng đầu trong cái lĩnh vực này do đó nó được hưởng lợi rất lớn đó rồi là giá nhà đầu tư nước ngoài hiện nay sẵn sàng bỏ ra để mua tranh là khoảng 10% so với giá thị trường. Và lý do nó hấp dẫn, một hoạt động trong ngành có xu hướng tăng trưởng rất mạnh trong tương lai. Thứ hai là lợi thế cạnh tranh của FPT rất lớn từ cái nguồn lực gọi là dồi dào của Việt Nam với cái chi phí rẻ nhưng chất lượng tốt, dân số trẻ, học toán nhiều, rất phù hợp với làm cốt, vân vân, đúng không ạ? Rồi bên cạnh đó thì FPT có một cái hệ sinh thái rất tốt, có cái hệ chuỗi trường đại học FPT cung cấp cái nguồn nhân lực rất lớn cho cái công ty này và mỗi năm à, cái nhân sự phần mềm của FPT nghỉ việc đâu đó thì cũng phải đến 4 ngàn nhưng mà họ tuyển mới thêm khoảng độ 7 đến 9 ngàn thì do đó là tính trung bình mỗi ngày làm việc là họ phải tuyển 40 nhân sự vô cùng áp lực một năm 8 ngàn đúng không ạ Thế do đó là họ có cái nguồn sẵn từ cái trường đại học FPT cũng cung cấp phần nào rất tốt cho cái hệ sinh thái này, hệ sinh thái này. Rồi tiếp theo là về định giá thì cũng khá hấp dẫn, nhưng hấp dẫn ở đây là so với quốc tế, so với những cái doanh nghiệp có vị thế tương đương. Bởi vì P định giá của FPT năm nay đâu đó bằng khoảng độ khoảng độ 16 lần 15.5 đến 16 lần cho hết 2022 rồi là cái cổ tức của FPT là khá đều đặn và và cao thì cổ phiếu này thậm chí còn được cho rằng là một cổ phiếu không thể thiếu đối với các quỹ đầu tư không chỉ ngoài nước mà cả trong nước thứ ba là về triển vọng trong tương lai thì tăng trưởng bằng phần mềm thì có thể đạt 25% trong 5 năm tới viễn thông thì hoạt động khá hiệu quả à, tăng trưởng tuy không quá cao nhưng chúng tôi cho rằng vẫn có thể đạt được tốc độ 10% một năm về giáo dục và đầu tư thì hỗ trợ các mảng khác rất tốt thì tăng trưởng trung bình của FPT có thể đạt 18-20% một năm trong vòng 3 đến 5 năm tới. Như vậy đối với các cái công ty nước ngoài, các cái nhà đầu tư nước ngoài, cái việc doanh nghiệp tăng trưởng được trên 10% là rất tốt. Còn nếu mà tăng trưởng đến 18-20% là một doanh nghiệp rất rất đáng quan tâm đối với họ. Đó cũng là một cái lý do mà vì sao FPT lại hấp dẫn họ đến vậy. Tiếp theo đó là cổ phiếu MWG của công ty bán lẻ à, thế giới di động thì đây được đánh giá là cái hãng bán lẻ triển vọng nhất Việt Nam và quy mô lớn nhất Việt Nam thì giá tranh khoảng 7% ờ, doanh nghiệp này là số 1 trong lĩnh vực bán lẻ với 60% cái mạng điện thoại di động và điện máy và nó vẫn tiếp tục có thể tăng thêm được nữa và với cái thị phần này thì về cơ bản đây là một doanh nghiệp độc quyền trong cái lĩnh vực này rồi thì khi họ có vị thế độc quyền thì cái biên lợi nhuận của họ tốt hơn mạnh hơn và họ ngày càng bảo vệ vững chắc mình hơn rồi là cái cơ hội của thế giới di động là rất lớn để trở thành hãng bán lẻ hàng đầu Đông Nam Á hàng đầu Trung và châu Á, thậm chí hàng đầu thế giới. Thì tính đến hết 2022 này kỳ vọng thì doanh thu của thế giới di động cũng khoảng độ 6 tỷ đô la là một cái doanh nghiệp có doanh thu rất lớn. Ngoài ra thì nhân sự của họ lên đến 80.000 người. Thì đây cũng là cái công ty có số lượng nhân viên lớn nhất Việt Nam. Nếu như Viettel thì khoảng 40.000 đúng không ạ? Vietcombank khoảng 20 ngàn, BIDV khoảng quanh đó thì MWG đã có tăng gần 80 ngàn nhân sự vào thời điểm cuối 2022 về triển vọng đó là bách hóa xanh à, sau nhiều năm xây dựng thì cũng được kỳ vọng là có lãi vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 thì khi nó có được cái công thức thành công rồi thì nó sẽ nhân rất mạnh rất nhanh bởi vì cái doanh nghiệp thế giới di động này có một cái tài biệt tài đó là họ nhân chuỗi thì gọi là thuộc dạng top những doanh nghiệp nhân chuỗi nhanh nhất thế giới một năm có cao điểm có thể mở lên đến tổng khoảng 2.000 cửa hàng tức là trung bình mỗi ngày khoảng 6 cửa hàng đó là rất hiếm có đó thì tiếp theo là các cái chuỗi khác ví dụ như chuỗi an khang về thuốc thì phát triển khá tốt thì cũng kỳ vọng có thể mang lại lợi nhuận trong đầu năm 2023 hay là chuỗi mẹ và bé đó là Avakit thì tiến lên cũng đang từng bước vững chắc có thể đạt lên đến khoảng một gần 100 cửa hàng vào cuối 2022 à, đúng không rồi là rất nhiều các mảng khác như các mảng logistics đúng không rồi là triển vọng đầu tư ra nước ngoài đó là thị trường Indo rất rộng lớn thì cũng được kỳ vọng rất cao rất cao đối với với nó chính vì cái triển vọng trong tương lai này có nhiều điểm sáng cho nên FPT thế giới di động rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài những người luôn ao ước thèm muốn được sở hữu cổ phiếu của một doanh nghiệp bán lẻ trong một cái thị trường tăng trưởng và năng động như ở Đông Nam Á hay là cá biệt là là ở Việt Nam. Tất nhiên đối với những người doanh nghiệp như thế này thì việc rủi ro đối với họ thì cũng là có và thậm chí là cao Đấy, nhưng mà cái phần thưởng nếu mà doanh nghiệp đạt được thì nó cũng vô cùng lớn bởi vậy họ rất là yêu thích yêu thích những doanh nghiệp như thế này đúng không rồi tiếp theo là về cái PNG thì là cái công ty này là số 1 trong cái lĩnh vực bán lẻ trang sức có thương hiệu ở Việt Nam thì giá tranh khoảng 7% lý do thì PNG là số 1 mảng kinh doanh tiềm năng thì tôi xin lưu ý như thế này thì uh, bây giờ tất nhiên so sánh thì nó cũng hơi khập khiễng nhưng mà nó gần giống với Vinamilk giai đoạn 2008 2010 đổ đi lúc đó Vinamilk thị phần mới khoảng 28% và nó đang tăng dần và khi đến 2016 thì nó chiếm được mắc nhất là lên đến 55% thì từ đó nó thống trị thị trường sữa và cái kết quả giá cổ phiếu tăng rất mạnh thì PNG hiện nay cũng đang dần dần <coughs> có được cái thị phần tăng trưởng rất mạnh như thế trong lĩnh vực của họ và họ hiện nay gần như là không có đối thủ thực sự gọi là không có đối thủ bởi vì những cái đối thủ xếp sau đâu đó quy mô về trang sức chỉ bằng độ khoảng 1 phần 10 của PNG mà thôi không đáng tính đến thì PNG hiện nay chiếm đâu đó khoảng trên 30 đến 35% thị phần trang sức có thương hiệu ở Việt Nam trong khi cách đây vài năm thì họ chiếm chỉ khoảng độ 15 phần đến 20% và chúng tôi cho rằng nếu họ phát triển đủ tốt đủ thuận lợi thì họ có thể chiếm cái mốc 50 đến 60 phần trăm trong cái mảng này thì khi đó nó sẽ mang lại cho PNG rất nhiều những cái hiệu quả kinh doanh cao thứ hai là cái tài chính của PNG này rất lành mạnh tính đến hết 2022 thì kỳ vọng nợ vay ròng của nó có thể về mức không về mức không đó thì rất an toàn lành mạnh và cái hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp này cũng rất cao với cái ROE khoảng độ 24% 24% và tăng trưởng lợi nhuận thì cũng rất bền vững ổn định còn về định giá đối với riêng doanh nghiệp bán lẻ như thế này là hấp dẫn với cái PE forward cho hết 2022 chỉ khoảng độ 14 đến 14.5 lần thì chúng tôi đánh giá là một cái định giá hấp dẫn với một doanh nghiệp trang sức đang tiến đến cái vị thế gọi là có thể gần đến độc quyền như vậy là rất rẻ và hấp dẫn về triển vọng trong tương lai thì tăng trưởng của PNG ổn định trong 10 đến 15% năm à, khá bền vững trong vài năm tới. Chính vì thế cho nên đây cũng là một cái cổ phiếu rất đáng quan tâm đối với các nhà đầu tư nước ngoài và họ sẵn sàng trả giá cao để có thể mua được cái cổ phần của những cái doanh nghiệp này. Thì trên đây là tôi đã chia sẻ đến quý nhà đầu tư về top 5 cái doanh nghiệp được nước ngoài thèm muốn và ao ước sở hữu với cái giá tranh cao thì rất hy vọng rằng những cái kiến thức này những cái à, thông số này những cái danh mục này thì sẽ là một cái giúp ích cho quý vị ít nhiều trong cái quá trình ra quyết định đầu tư và xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở nội dung tiếp theo. AZFIN xin giới thiệu khóa học phân tích và định giá cổ phiếu cao cấp đây là khóa học giúp bạn có tư duy và tầm nhìn lớn trong đầu tư chứng khoán, giúp nhà đầu tư có thể mua được những cổ phiếu của doanh nghiệp tốt với mức giá hấp dẫn. Một khóa học tuyệt vời mà nhà đầu tư không thể bỏ qua. Đây là khối kiến thức khổng lồ mà bạn có thể nhận được sau khóa học. Thứ nhất, phân tích đánh giá những yếu tố vĩ mô quan trọng đối với thị trường chứng khoán. Thứ hai, phân tích ngành trong đầu tư chứng khoán, tiềm năng tăng trưởng của ngành. Thứ ba, phân tích tài chính chuyên sâu về một doanh nghiệp, đánh giá lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, đánh giá tăng trưởng tương lai và dự báo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức, phương pháp RNAV và phương pháp EV-EBITDA. Khóa học được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tiễn của nhà đầu tư, lộ trình khóa học phù hợp kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành với nội dung khóa học như sau. Phần 1 Thấu hiểu sự vận hành của chu kỳ kinh tế và chu kỳ thị trường chứng khoán. Phần 2. Phân tích vĩ mô trong đầu tư chứng khoán. Phần 3. Phân tích ngành trong đầu tư chứng khoán. Phần 4. Phân tích doanh nghiệp trong đầu tư chứng khoán. Phần 5. Định giá cổ phiếu theo phương pháp PE lịch sử. Phần 6. Định giá cổ phiếu theo phương pháp PP lịch sử. Phần 7. Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức. Phần 8. Định giá cổ phiếu theo phương pháp RNAV, AV Abida, Capred. AZVIN cam kết học viên sau khóa học sẽ trở thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp, có cái nhìn sâu sắc và phân tích, đánh giá cổ phiếu chuyên sâu. Tham gia và đăng ký khóa học tại academy azvin vn ngay hôm nay để nhận được nhiều